trong tim em buồn không giọt lệ anh đã trong xây khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì anh giải khờ cho em bao yêu thương xót lại So the